chào mọi người nhé thì hôm nay sớm mất hôm ờ, giới thiệu với mọi người về cái mạch mà uh, rót rượu này mình sử dụng cảm biến hồng ngoại này Đấy. và sử dụng ừ, luôn uh, pin này mạch sạc pin này Đấy. mạch sử dụng 5V dùng hồng ngoại một là dùng hồng ngoại nhé hai là chúng ta có thể sử dụng cảm biến chạm đây mình dám vào đây chạm qua lớp uh, nhựa và ba nữa là mình sẽ sử dụng công tác hành trình nhá đây mình giờ mình sẽ test với à, cái à, mảnh sạc pin này và pin sử dụng ngoại trước ok mạch sử dụng 5V nhé cộng nguồn 5V này mạch sạc pin này thì các bạn có thể sạc ở chân micro nhé mạch thì trước khi bán mình sẽ câu hết như này luôn và pin sẵn như này luôn có rắc luôn để các bạn chỉ việc à, dùng luôn tăng ờ, thêm một chút này treo này, này. Đấy. tăng thời gian một chút này Đấy. rồi đây là hồng ngoại này bây giờ mình sẽ sử dụng con cảm ờ, lý chạm đi chạm này mình nối hết sắc rồi rồi luôn đây rồi mình chạm này. mình chạm khi mà lắp vào nó luôn sáng nhé Đấy. khi nào mình chạm cả miếng tay vào thì nó sẽ tắt đi đây mình dán một ờ, lớp bằng ni xốp này xong mình dán lên một vật thể nhựa nhựa cái này nó sẽ khoảng 3 mm như ca 3 mm thì cũng được Đấy. Thì đây là cái điểm mà mình chạm bây giờ mình tăng thời gian lên này mình chạm này trong chỗ này ok Đấy. tiếp đến là mình sẽ dùng uh, công tác hành trình Đấy, đi dùng công tác hành trình công tác hành trình thì uh, cũng vậy thôi thì mình nhấn giữ công tác hành trình hoặc nhấn một cái cũng được đấy trong thời gian này thì có tín hiệu là nó tắt được hoàn trình mạch này mình để chết khoảng gần 2 giây nhưng mà nó được chết thì mình chắc chắn là có lượt nhấn vào thì nó mới bật rồi vâng, đây là sử dụng phiên bản sử dụng pin nhé và cảm ơn các bạn đã theo dõi video